Xin chào cả nhà, xin chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ nha là cả nhà đã có kế hoạch cho ngày lễ sắp tới chưa? Đó là đặc biệt là ngày Valentine rất là lãng mạn là cả nhà ơi Nào hãy cùng mình bếp với viên cuốn làm một món ăn rất thơm ngon và bổ dưỡng Đó là món bò, ba chỉ bò xào nấm với tương ít ô nha cả nhà Rồi đầu tiên sẽ có nguyên liệu là nửa ký bò, ba chỉ bò Mỹ nha các bạn Đó, Rất là ngon và thơm và dạ luôn nè và đây sẽ có là phần nước tương các bạn nha mình sử dụng là 10 ml nước tương rồi phần đường là 5 gram bột ngọt là 5 gram và nó sẽ có dầu ăn là 10 ml cùng bột năng là 5 gram các bạn nha rồi mình sẽ trộn những nguyên liệu này vào ba chỉ bò để mình ướp cho các bạn thì bản dĩ bò này á các bạn có thể ờ, ướp khoảng 2 30 phút rồi mình sẽ xào sơ đó, mình để riêng các bạn nha đó. sau đó mình lát mình sẽ làm những cái món kia rồi mình sẽ cho ba chị bò vào luôn các bạn nha Rồi, vậy với vị xài chúng ta sẽ có các bạn nha là tôm cháy mình sẽ rang các bạn khoảng 10 gram các bạn nha. À. Rồi nước sẽ cỡ sử dụng 100 ml các bạn nha. Rồi bột năng sử dụng khoảng cỡ 6 gram. Rồi ngoài ra chúng sẽ có dầu hào sử dụng là 10 gram các bạn nha. Cùng uh, ờ, tương các bạn sử dụng khoảng 15 20 gram các bạn nha. Rồi mình sẽ có thêm là bột nem gà khoảng 4 5 gram. Rồi ngoài ra sẽ có dầu mè là 50ml nè à, tạo mùi thơm các bạn rồi mình sẽ có thêm là hạt nêm gà là 4 gram bột ngọt à, mình sẽ cho là 3 gram và đường mình sẽ cho 4 gram các bạn nha rồi những gia vị này mình sẽ trộn chung với nhau và mình sẽ nấu các bạn nha nấu trước cho nó cho nó gọi là chín các bạn tạo mùi thơm là đặc sệt lại đó. lát mình sẽ cho vào lúc mình xào thôi các bạn nha thì đầu tiên các bạn ờ, cứ trộn bột năng với nước trước các bạn nha đó thì ở đây có hai cách một các bạn thể trộn bột năng với nước chung với cái ờ, phần sốt mình xào luôn không các bạn có để riêng nha lát mình nấu xong xong mình đổ cái hỗn hợp nước này vào cũng được nha đó hai cách để các bạn chọn nha rồi thì ờ, và trước khi mình tạo mình làm cái phần gia vị này thì bạn phải rang tôm bạn rang cho tôm nó cháy lên á rồi mình sẽ xay sẽ hành bột á sắp mình trộn chung với ờ, hợp gia vị này thì nó sẽ rất là thơm và ngon khi mình ờ, xào các bạn nha các bạn nhớ lưu ý là mình phải rang cho nó cháy các bạn nha tức là nó nó khô lại các bạn hết nó ra hết nước á thì mình xay sẽ thành bột các bạn nếu không sẽ mình xay sẽ kiểu vuốt vậy đó nó sẽ có sợi sợi à, nên các bạn nhớ nên kỹ kỹ chút nha rồi sau khi đang xong các bạn thấy không nó nó hơi cháy rồi đó ở giờ mình sẽ cho mình xay các bạn nha à, xay cho nó nhuyễn ra là ok đây các bạn xem nè đó đó thấy không tại cái máy này máy đa năng nên nó xay không nhuyễn bằng cái máy ờ, sinh tố thông thường nếu các bạn dùng máy sinh tố bình thường nó sẽ xay nhuyễn hơn nữa thành bột luôn đó nhưng mà vậy cũng đại yêu cầu các bạn thấy không đó nó phải tơi mịn mịn gì đó, đó. ok bắt đầu mình sẽ cho những hộp trên vào chung cái tô mình sẽ trộn lên bạn nha rồi mình sẽ cho vào chảo mình nấu lên à, không các bạn có thể cho những người trên vào chảo luôn cũng được nha rồi giờ vì thì à, để cho nóng mình sẽ cho hỗn hợp mình đã trộn xong vào chảo mình nấu lên thôi đó, nấu lửa vừa vừa thôi khi nó sôi lên là tắt bếp vào các bạn nha đó. thì à, nó sôi nó sẽ lặt lại ra cái bột năng các bạn đó còn không các bạn có thể nói mình nói đã ban đầu mình sẽ để bột năng nước riêng tới khi mình xào xong hết mấy món đó, mình đổ năng vô mình cho nó sạch lại thôi đó. thì các bạn lựa chọn nha chính để mình à, làm món bò rồi các bạn đây đó là bò mình đã ướp các bạn nha 500 gram rồi đó nấm rơm là 50 đến trăm gram nha các bạn nhớ rửa kỹ nha tại ở trong nó có cát không các bạn hãy cắt đôi cũng được nha các bạn nha đó, cô cũng vậy rồi mình ngâm, ngâm cho nó mềm các bạn nha thôi nhớ cắt bỏ cái phần chân các bạn rồi đậu khoai lang mình sử dụng 50 gram các bạn nhớ nha đó mình tạo hình mình cắt cái hình à, à như hình chữ V các bạn hai đầu đó, cho đẹp rồi mình sẽ nấm linh chi các bạn đó mình sẽ dùng nước linh chi nâu rồi nấm linh chi trắng nha rồi mỗi hớp 100 đến 200 gram các bạn đó rất là đẹp và ngon hơn bổ dưỡng rồi ngoài ra chúng ta sẽ có nguyên liệu tạo mùi là đó, tỏi là 100 gram đó, hành 50 gram hành tím 50 gram nè tỏi 50 gram hành lá 50 gram luôn nha đó và mình cho là 10 gram rồi giờ bắt đầu mình à, nóng các bạn rồi sau khi cho dầu vào đợi chảo nóng lên đó thì mình sẽ phi thêm những nguyên liệu như tỏi à, hành nữa các bạn với à, hành tím nữa các bạn đó mình sẽ cho nguyên liệu đó vào à. thì mình lưu ý nha nguyên liệu này á, là mình cần thiết nguyên liệu nó cà rốt luôn các bạn đó, đó nếu các bạn có cà rốt nữa cắt nhỏ bỏ vô mình xào rất là ngon và lúc mình chế biến rất là đẹp thì có màu cà rốt màu đỏ rất là đẹp rồi phi thơm tỏi gừng hành tím các bạn đó. gừng những à, nguyên liệu các bạn nhớ băm nhỏ nha nhỏ là tốt nha các bạn đó. phi thơm lên hết sau đó mình sẽ cho những nguyên liệu chính là nấm các bạn vào rồi bây giờ những nguyên là chính sẽ vào các bạn nha đó sẽ cho nấm uh, ờ, tinh chi vào các bạn rồi uh, ờ, nấm rơm nấm cô vào thì mình xào lên đó. thì mình đang uh, mình đang thấy là heo mình để một một một cụm lại với uh, những cái cái, cái uh, nấm tắt tiên nha tại vì mình lát mình sẽ dùng những cái cục á những cục mà có một cụm cụm á mình sẽ trang trí à, nên mình không có tắt ra hết toàn bộ nha đó, còn các bạn ăn nhà các bạn cứ tách hết toàn bộ uh, chia ra đừng cải cây một đi sẽ ờ, mau chín và sẽ ờ, dễ hơi dễ nấu hơn đó. rồi sau đó mình sẽ cho nấm rơ và các bạn nhớ nha nhớ rửa ờ, kỹ nấm rơ các bạn nha tại trong heo cát các bạn không các bạn có thể cắt đôi cũng được đó rồi sau khi nấm rơm thì mình cho cô vào rồi mình sóc chảo cho nó ờ, chín đều các bạn nha sau khi nấm chín thì mình sẽ cho cái phần đậu hà lan vào các bạn nha còn đang nó màu chín đó thì mình sẽ cho sau cùng à, cuối cùng mình cho nước sốt còn cà rốt các bạn có thì mình cho vào luôn nha rồi cuối cùng thì nếu mà chưa có sạch thì mình cho thêm chút bột năng à, với nước rồi xong khi hết thì mình sẽ cho cái phần bò vào các bạn nha đó bò mình đã xào sơ mình cho vào luôn rồi sóc đều thêm mấy lần nữa là mình chuẩn bị đã món các bạn nha rồi bây giờ mình sẽ cho phần sốt vào nè các bạn thấy không đó nó sốt vào mình sóc nó sóc chảo lên cho nó thấm gia vị rồi mình cho bò vào nữa là cái xong các bạn nha đó. hoàn thành xong một món ăn lít thơm ngon bổ dưỡng nhất là trong cái thời đại à, dịch bệnh hoàn thành này thì ăn cái bò xà lách để là bổ các bạn bài trước mình giới thiệu các bạn món nước đó không trái sả gừng là, đó là món nước uống rất là bổ dưỡng và diệt khuẩn chỉ bạn rất tốt còn không nếu các bạn muốn bổ sung năng lượng nhiều hơn nữa để chống lại cái dịch bệnh sắp tới thì mình nghĩ là cái món bò xà nấm rất là tốt các bạn với bò bổ sung kẽm sắt nè cùng nấm là bổ sung nhiều chất ờ, rất là tốt cho cơ thể và kháng khuẩn rất tốt các bạn đó thì hai món này hợp với nhau chỉ bệnh rất là bá đạo luôn các bạn và đặc biệt là trong cái dịp Valentine sắp tới thì bạn nào mà muốn đãi người yêu mình món ăn không có bổ dưỡng à, và rất là à, nhiều năng lượng à, thì có thể làm món ăn này nha các bạn rất nhanh gọn thôi các bạn thấy không rất là dễ luôn đó và rất là thơm đó, dinh dưỡng rất là nhiều nữa nè rất là nhiều energy bổ sung nhiều năng lượng đó năng lượng để làm chuyện gì đó dẫn người yêu đi chơi với hàng vậy đó rồi sau khi sóc bò cho chín hết thì mình chuẩn bị mình ra món cho các bạn nha mình trang trí món các bạn các bạn có thể ờ, xem cái đăng ký của mình nha ông hãy tự sáng tạo để mình muốn mình trang ờ, trí theo kiểu mình để mấy cái nấm xung quanh ờ, đậu hà lan xung quanh ở dưới rồi mình sẽ xây mình quy vòng tròn tiếp theo mình sẽ cho lớp bò tiếp theo sẽ là một lớp nấm năm cô nấm chi cuối cùng là mình trang trí thêm cái phần mà cái cuốn nấm á, giống như nãy mình nói á, à, mình không hết á, à, cho đẹp các bạn nha, à, các bạn trang trí như thế nào tùy theo ý của mình. À là đẹp được rồi các bạn nha ta ra và đây là thành quả nè cả nhà ơi nhìn có đẹp mắt không nè trời ơi ăn rất là ngon thơm và bổ dưỡng luôn cả nhà nha với từng miếng thịt bò thơm thơm dai dai bé béo ngon của ba chị à, ăn kèm với sực sực của nấm cùng đậu hà lan giòn dai trời ơi quá tuyệt vời cho một mùa Valentine và đặc biệt là món này rất là nhiều dinh dưỡng để giúp mọi người phòng chống dịch bệnh virus corona trong thời điểm này nha một công đôi việc đúng các bạn thấy không à, vừa bổ sung năng lượng à, để diệt trừ vi khuẩn virus và còn là món quà tặng người yêu rất tuyệt vời trong ngày ấy và đặc biệt là, là món này rất là nhiều năng lượng để, để hai bạn có thể tung tăng đi chơi đó làm việc gì đó à, rất là tuyệt vời nha rồi chúc các bạn chúc mọi người một ngày lễ Valentine vui vẻ và hạnh phúc nha nhớ đừng quên like share subscribe kênh viên cuối cùng mình bếp để nhận những món ăn mới nha cả nhà ơi hẹn gặp cả nhà ở những clip sau nha cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip này bye bye